Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để à, có thể à, đăng nhập tài khoản Zing VIP. À, yêu cầu máy phải root trước nha. À, sau đấy thì cài thêm một cái à, phần mềm mà duyệt file. Ví dụ như mình có mình hay dùng à, Explore hoặc là các bạn dùng root explorer hoặc các thứ thì cũng tương tự thôi. Chỉ là copy đè vào thôi cài xong dinh rồi thì các bạn là mở dinh lên bắt buộc phải mở nhá thì dinh không vip nó có quảng cáo to đùng ở đây này à, sau đấy thì vào bản nhạc chắc nó phải to kinh khủng luôn đó các bạn thấy quảng cáo chưa à, bây giờ thì um, các bạn mở cái trình duyệt file ra ví dụ ở đây là explorer thì uh, giao diện chính explorer sẽ như thế này các bạn là vào cài đặt góc trên chọn cài đặt hiển thị tập tin ẩn sau đó thì chọn là siêu người dùng Maratable trở về à, mình sẽ cho các bạn cái file zin mp3 .xml thì các bạn tải về thư mục nào thì sẽ tìm đến thư mục đó à, chuyển sang tab bên cạnh nhá các bạn chọn root máy sẽ yêu cầu quyền super user thì các bạn cứ go lên cho nó sau đó thì vào data vào tiếp data kéo xuống thì sẽ có com chấm dinh chấm ba đó thì bây giờ sẽ có cái thư mục là share prefer ở đây thì các bạn ấn vào thôi chuyển sang tab bên cạnh tích v và cái file zing mp3.xml sau đó thì sao chép ra ghi đè lên à, nếu các bạn là muốn đổi cái tên hiển thị ở trong trong cái à, dinh MV3 thì các bạn giữ chọn chỉnh sửa văn bản thì ở đây sẽ có một cái tên các bạn chọn tùy ý sửa như nào cũng được sau đó thì à, lưu lại bây giờ thì sau khi copy xong thì bạn đã có vip bây giờ thì test thôi đầu tiên thì phải thoát ra thoát hẳn nó ra ấy. sau đó đi vào